mệt mỏi hơn. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể mách bảo nhé. Đừng để sự bận rộn khiến cho bạn không còn thời gian quan tâm đến bản thân mình, điều này vô cùng cần thiết đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 29 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, dần, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Hôm nay, Tam hội nâng đỡ khuyến khích bạn học cách lắng nghe linh cảm của mình. Nếu trực giác của bạn phản hồi tích cực về một người nào đó, hãy cân nhắc cho đối phương cơ hội. Bạn có thể may mắn tìm được tình duyên ưng ý. Ngày mới sẽ khiến mối quan hệ hiện tại của người tuổi dần gặp nhiều trắc trở do tác động của kiếp tài, nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng. Điều này có thể sẽ đòi hỏi bạn phải thiết lập lại không gian riêng tư chỗ làm việc, hay trong ngôi nhà của mình. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất, đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 4. Tử vi tuổi mão tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi mão cần phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói mà bạn thốt ra ngày hôm nay, bởi vì dù bạn nghĩ đó chỉ là những chuyện bình thường, nhỏ nhặt, nhưng điều quan trọng nhất là chúng gây ảnh hưởng đến bạn và cả những người xung quanh nhiều hơn mức độ mà bạn đánh giá ban đầu đấy. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nếu có bệnh thì bạn nên tập trung chữa trị, đừng để bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống, chất lượng công việc của bạn ngày 3 trên 112.021 là ngày Nguyệt Kỵ. Mồng 5, 14, 23. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữ chừng, khó đạt được mục tiêu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn. Nhờ tác động của tam hội, nên đây là ngày mà dường như con giáp tuổi thìn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, mọi người quan tâm đến bạn, lắng nghe bạn. Thay vì cảm thấy lo lắng, căng thẳng vì điều đó, hãy tự tin là chính mình và thể hiện tốt trong khả năng của bạn nhé. Chính tài tương trợ giúp người tuổi thìn thoát được những rắc rối liên quan tới tiền. Ngay mà lúc bạn không nghĩ tới nó nhiều, thì cũng lại là lúc dễ gặp may hơn bao giờ hết. Bạn nhận được nhiều lời chỉ dẫn hay ho, nếu thực hiện có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. khá thổ mộc xung khắc cho thấy tình cảm của con giáp tuổi thìn không hoàn toàn như ý. Trong ngày này, tuy người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bạn đã tạm ổn, nhưng thực ra vẫn tồn tại những tiềm tàng và nguy cơ không thể đoán biết trước được. Do đó, bạn không nên chủ quan và đánh giá sai tình hình quá nhé. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, hợi. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ thay vì dành thời gian cho những chuyện lặt vặt, những câu chuyện phiếm khiến mọi thứ đi quá xa gây hại cho bạn dưới tác động của thương quan. Hôm nay bạn muốn tách mình ra khỏi những hoạt động này để dành thời gian, tâm sức cho gia đình, công việc. Nhờ thế bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả đấy. Hỏa mộc tương sinh nên về mặt tình cảm, các độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý. Các cặp đôi, mặt khác, có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng. Theo lịch vạn niên, Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020, dương lịch là ngày Ất Mão, ngày Ất Mão không chỉ bệnh ở hầu. Do đó, bạn lưu ý không tác dụng lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ Ảnh hưởng của mão ngọ tương phá cho thấy nếu bạn cứ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, thì bạn không thể nào có năng lượng và thời gian chuẩn bị tốt cho những thách thức lớn chờ đợi phía trước đâu hãy nhìn nhận mọi thứ ở góc độ rộng hơn, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng để xử lý hơn là bạn nghĩ ban đầu. Những ý tưởng của con giáp tuổi ngọ có được với sự nâng đỡ của thực thần, trở nên giá trị hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Hãy chia sẻ với những người có năng lực và tầm ảnh hưởng để họ giúp đỡ bạn hiệu quả nhất có thể. Đừng vì công việc bận rộn mà quên việc phát huy chính ý tưởng giá trị bạn có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 bạn có thể phải cậy nhờ sự trợ giúp từ những ứng dụng hẹn hò, lời giới thiệu của người thân. Thiên tài giúp cho người tuổi mùi dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh. Hôm nay bạn cũng trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan đến tiền bạc. Mộc thổ xung khắc khiến ai đang bị bệnh có thể thấy sức khỏe giảm nhanh chóng. Bạn nên xem lại lối sống của mình chứ không phải đủ tại do thuốc không hợp, từ việc ăn uống cho tới nghỉ ngơi, đi ngủ đều phải được giả soát lại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 Mát mái giống như người tuổi dậu suy nghĩ ban đầu, nhưng đừng lấy thế làm thất vọng với những tác động của thiên quan. Hãy có sự chuẩn bị cho những điều sẽ diễn ra trong tương lai, sự chủ động là thực sự cần thiết. Kim Mộc xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong, nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt kẻo dễ bị mất trộm, đánh cắp, đồ đạc cũng phải để gọn gàng, luôn mang theo bên mình nếu không rất dễ quên. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ dần, tị. 11. Tử vi tuổi tuất Lục hợp mang lại sự chan hòa trong gia đình người tuổi tuất. Nhân cơ hội này, nếu bạn cảm thấy vô cùng không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để có được những góp ý. Đừng ngại những cuộc trao đổi, thảo luận, dù ban đầu chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy tiếng nói chung mà thôi. Chính tài xuất hiện trong ngày hôm nay có thể là tin vui về tiền cho con giáp tuổi tuất, có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về, nên bạn có một ngày thứ bốn dùng dình tiền tiêu. Thổ mộc xung khắc khiến bạn mệnh thường có cảm giác lạc lõng, lúc này bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp khiến bạn không khỏi tủi thân, nghĩ phận mình sao hẩm hưu đến thế. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi hợi được cải thiện, tình yêu của bạn ngày càng mặn nồng. Bạn coi trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Những nàng độc thân có thể gặp được người khiến tim bạn loạn nhịp. Chính ấn chỉ ra rằng, sắp tới người tuổi hợi sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, những mong muốn này của bạn có thể quá lớn lao, vượt xa hiện thực. Nên biết điều tiết chúng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Mặt khác,